dưới nước trên bờ phạm nhân Canta tá, mais. Tá. pau. thiệt mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc xin hình chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư đồng tâm hoan hỷ thành kính thành lễ pháp đã như Happy Apollo.